chào bạn nhá ờ, tất cả mọi người nhé à, cho mình hỏi một chút là bạn à, tên là gì nhỉ để giới thiệu qua cái cho mình tên là Tuấn Tuấn đấy mọi người bạn tên là Tuấn thì cái công việc bạn đang làm đây là bạn đang như mình được biết thì bạn đang cắt ki tách ki uh, uh, lan đấy là cây này cây gì bạn nhỉ đây là mình tách hải dương mắt mờ này hồng mỹ nhân với cả bạch tuyết đấy đây hôm nay thì bạn Tuấn ờ, đang tách ờ, những kia hải dương mắt mờ này và bạch tuyết này à, mấy cả cây gì nữa có hai loại rồi à? à hồng mỹ nhân nữa đúng không đâu bạn có thể nhặt từng từng từng cái kia giới thiệu lên mắt mờ là cái bọn to to này à. đây là hồng mỹ nhân đây là đây mỹ nhân đây đây là bạch tuyết đúng không rồi đây đây mình sẽ cho mọi người xem luôn chiêm ngưỡng luôn đây là chính là ghi bạch tuyết nhá bạch tuyết đấy và bạn uh, Tuấn là một trong những uh, thành viên chăm sóc hoa lan tại vườn thuần tam đảo đang uh, tách những kỳ này ra để chuẩn bị uh, lên chậu cho các em nó đây đúng không đang chuẩn bị cho lên chậu đúng không Tuấn ơi à. đấy đây như mọi người thấy đây là sau cái quá trình là bạn ấy tách từ trên thân xuống à tách trên cắt trên thân xuống thì bây giờ bắt đầu là bạn ấy sẽ uh, bôi thuốc và bôi keo thì sau đó là là bạn sẽ uh, trồng lên chậu đây quá trình bôi keo ấy nha Đấy, rất đơn giản thôi chấm keo vào những vết cắt đúng không Đấy, để cho nó tránh những trường hợp là bị uh, thối thân thối những cái uh, <coughs> biết cắt Đấy. Ô cái keo nó dính vào cái lá này bây giờ, Đấy, bạch tuyết này mọi người này Đấy, bạn ấy đang à, khô keo lên kia bạch tuyết đấy Cái này phải chờ khô keo bắt đầu mình mới cho xuống chậu được đúng không? Nó cũng nhanh thôi mà Mấy phút là nó khô Mấy phút khô luôn à? đấy cái mà nó nó ẩm ẩm thì nó lâu khô nhưng mà nếu cứ nắng nắng thì nó nhanh khô thời tiết mà nó nó hanh nắng này thì nó nhanh khô đúng không dạ. cái cái cái cái cây bạn đang cầm đấy là cây gì đây đây vẫn là cây uh, hải dương mắt mở hải dương mắt mở à đây là trên đây là trên giá này là có ba cây đúng không bạch tuyết này hải dương mắt mở và mỹ nhân mỹ nhân ok Theo đây thì em lại giới thiệu đến ờ, quý anh chị một thành viên nữa tại vườn ờ, Thuần Tâm Đảo Thì bác này thì có một cái nhiệm vụ cũng khá là quan trọng để cho những cái cây lan tại vườn Thuần Tâm Đảo nó được phát triển và được ờ, tươi tốt thì cái nhiệm vụ của bác này là trong ngày hôm nay thì bác đang làm là nhiệm vụ là uh, cho giá thể vào chậu thì bây giờ thì sẽ em xin phép để phỏng vấn bác một chút nhá uh, cho em hỏi anh tên là gì ạ? Tên là Lê Văn Thực à, Anh Thực, vâng Anh Thực thì chắc là nhà cũng gần đây đúng không? Nhà cũng à. gần uh, mấy cả vườn của anh Thuần đúng không? Đây, nhà sau ban quản lý À, nhà sau ban quản lý khu danh thắng Tây Thiên đấy à? Ừ. Vâng Thì anh Thực uh, hôm nay là anh đang làm về những công việc là uh, để chuẩn bị là trồng những cái kỳ lan được tách ra hay là đây là tách kỳ đấy đây là anh thực anh đang à, anh này đang à, làm những cái chậu và chuẩn bị cho giá thể vào để tách à, những cái kỳ mà như vừa nãy bạn Tuấn bạn bạn đang bôi thuốc với cả bôi keo vào đấy để chuẩn bị là trồng thì anh này có nhiệm vụ là uh, làm giá thể của chậu còn bạn Tuấn kia thì đi tách kỳ trên thân xuống đấy nát nữa thì chắc là hai anh em này sẽ hợp tác để trồng cây đúng không anh <laughs> đấy đây nhá mọi người về tất cả những cái vấn đề chậu thì trước khi mà chúng ta cho giá thể vào á thì đây như mọi người xem đây là chúng ta phải ờ, dán ờ, những cái ờ, băng keo lưới vào sau đó thì bắt đầu mới cho giá thể vào trong để cho nó đỡ lọt ra ngoài ở đây giá thể thì cũng rất là nhiều đấy giá thể thì rất là nhiều đây mọi người đấy lát nữa thì chúng ta sẽ xem là hai anh em này trồng cây lan lên chậu như thế nào mọi người nhá đây nhá mọi người Thì đây là chính là cái ki hải dương mắt mờ Đây bạn Tuấn ờ, bạn đang ờ, bắt đầu là trồng cái ki đó vào trong cái chậu mà chậu gió thể mà như vừa nãy mọi người xem đấy đấy dùng phải dùng những cái kẹp này phải kẹp cái ki này nó nó ờ, vào cái cái cái cái thanh sắt mà chúng ta cố định đây đấy và chúng ta cái điều quan trọng là chúng ta không được trồng cái gốc này nó quá sâu đúng không Tuấn cái gốc này mình mình trồng sâu là nó nó dễ bị thối đúng không ờ, không phải cái đấy nó cũng là một phần mà phần quan trọng là so với cái mặt bằng giá thể này nếu mà mình trồng lông mình trồng là mình trồng sâu nó xuống đoạn sau mình phải bới gốc nó ra để cho mầm gốc nó à. ngoi được lên chứ nếu không thì nó lấp mất mầm gốc này rồi có nghĩa là mình trồng lông thì sau này nó phun mầm gốc thế thì nó nó sẽ phun một cách nó dễ dàng hơn đúng không đúng rồi ví dụ mình trồng sâu ở đây nó có những cái mắt gốc này ờ. trồng sâu như thế này thì mình lại phải mất công mình đi bới mất công cái đi bới những cái, cái ở à, những cái giá thể ở gốc ra để mình cho chắc cái chắn, mình chắc chắn là phải bới những cái mầm gốc ra bởi vì tưới là nó xô vào mà ừ đúng rồi khi chúng ta tưới là nó sẽ sâu vào những cái, cái mầm gốc thì chúng ta lại phải mất công đi bới này chúng ta cho cho rêu rêu để giữ ẩm đúng không giữ ẩm khi chúng ta mới trồng này nó vẫn chưa có lực rễ nó chưa được phun ra hết thì chúng ta phải cho rêu này để có cái độ giữ ẩm cho cây nó nó phát triển khi nó ra khỏe rồi thì chả cần những cái đấy nữa đúng không cho phân vào là là tưới là nó lên thôi nó khỏe rồi thì cái này nó tự dã lại à. tiếp tục nha mọi người nhé đấy những cái kia mà bạn ấy vừa tách ra đấy thì thì đây là bạn ấy ờ, bắt đầu trồng ở chậu cái kia thường là người ta cắt từ từ sáng sáng này để ừ. nó để một thời gian xong mình dòng thì nó tốt hơn thôi là mình cho xuống luôn à có nghĩa là khi là mình có tách ra thì mình nên tách để một cái thời gian nhất định nào đó xong rồi chúng ta bắt đầu mới trồng lên chậu đúng không thì nó sẽ phát triển tốt hơn nó nó tốt hơn là là khi chúng ta tách ra cái chúng ta trồng luôn đúng không đấy đấy cũng là một cái kinh nghiệm đúng không bởi vì nó phải bôi keo viết linh tinh ừ. mất thời gian đấy nó bôi keo viết linh tinh đấy mọi người ạ đấy cũng là một cái kinh nghiệm để chúng ta uh, trồng những cái cây lan để nó phát triển được và nó nhanh được ấm chậu nhanh được ừ, liền ờ, dễ liền gốc làm quen với cả cái chậu mới cái thì chúng ta lại phải có một cái kỹ thuật nho nhỏ như thế đấy, đấy, nó rất đơn giản xong bây giờ tiếp tục à, bạch tuyết đây đúng không đấy, đánh dấu sẵn luôn cây và đấy bây giờ đây nha cái kia bạch tuyết mà vừa lát cho mọi người xem bạn Tuấn bạn tách á, bôi keo á thì sau quá trình bôi keo thì bây giờ bạn ấy trồng vào chậu à? chậu giá thể này hạ thổ <laughs> gọi là hạ thổ <laughs> bạn gọi là hạ thổ của bạn <laughs> một cây bạch tuyết này chắc nó cũng được tầm 45 cm gì đấy nhỉ cây này được 4 cm đấy ừ. 45 cm đấy các bạn nhớ một điều rằng nhá nếu các bạn mà trồng là đừng có để trồng trồng nó sâu gốc quá nhá để đoạn sau này nó khi nó phát triển lên thì nó còn phun cái mầm gốc ra thì chúng ta à, không phải bới gốc nữa để cho, cho nó cho nó phun mầm gốc nữa đơn giản như đan rổ nhưng mà nó cũng không đơn giản nếu mà đối với những người mà chưa biết cách đúng không à, trong cây dễ nhưng mà phải chăm rồi thì mới biết là Đúng dễ rồi. khó này. cứ nghĩ nó đơn giản bác nào cũng bảo là, là ui giời, nó phun như rau muống rồi lọ kia em nói thật với các bác các bác nếu mà có thực tế vào những cái vườn to các bác mới thấy là cái đội ngũ chăm cây này ừ, các anh em nó rất là vất vả các anh em nó rất vất vả thì nó mới mới mới mới chăm được những cái cây nó phát triển được nó có khỏe mạnh không sâu bệnh nọ kia đây bạch tuyết này mọi người nhìn xem bạch tuyết đẹp không nhìn nó quá lực đúng không cây này xuống chậu này lâu chưa tuấn cây bạch tuyết này cây này xuống được hai ngày ờ hai ngày đó hai ngày mà nhìn mình cảm giác nó như là nhìn nó đang lực phun rất mạnh luôn đấy nhỉ lực của nó là chủ yếu do cây mẹ nó khỏe ờ cây mẹ nó khỏe rồi thì thì cái kỳ của nó khỏe đúng không à, ờ đấy các bác nhìn này nó xuống chậu hai ngày nhưng mà nhìn cái cái cây nó nhìn nó nó cảm giác nó khỏe nó mạnh cái này chắc khoảng cái tầm 2 tháng sau thì nó nó phải phun nát lắm ấy nhỉ Thôi các bác nhé Bây giờ thì chắc là em xin phép kết thúc video tại đây Còn uh, mọi chi tiết về lan Ai có nhu cầu giao dịch Đấy Muốn những cái bắt tay thì cứ liên hệ trực tiếp qua số điện thoại 0987 456 789 gặp anh Thuần Tam Đảo Ok các bác các bác xem video thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ em nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bác.